quá khó để chăm lo một người con gái ấm no hạnh phúc đến khi cuối đời bởi nghèo quả nhiên là ai cũng thế thôi chẳng ai chọn cách nắm tay một người mà quên đi hoàn cảnh trước mắt lầm than vì quá ngu si hay vì em đã yêu vội vàng vì cả tương lai nên là em trai nồng cứu mang thường ngày đôi vai phải chịu nhiều gánh vác giờ mang thêm đau thương vì bởi kẻ phù phàng người muốn kêu ai trong màn đêm tối tăm đọa đây người muốn tìm gì ở dưới đây ly siêu cay đêm đêm khóc than mình em cơn bơm nước rót cho chồng làm sao anh quên đi và tôi ngóng trông em buông đi hết mà khó để chăm lo một người con gái ấm no hạnh phúc đến khi cuối đời bởi nghèo quả nhiên là ai cũng thế thôi chẳng ai chọn cách nắm tay một người mà quên đi hoàn cảnh trước mắt lầm than vì quá ngu si hay vì em đã yêu vội vàng vì cả tương lai cha nở cũ mang một nụ hồng thương ngây đôi vai phải chịu nhiều gánh vác giờ mang thêm đau thương vì bãi kẻ phũ phàng người muốn kêu ai trong màn đêm tối tăm đòa đây người muốn tìm gì ở dưới đáy ly rượu cay đêm đêm khóc than mình em cơm bưng nước rót cho chồng làm sao anh quên đi và thôi ngóng trông em quên đi hết trông